đời thế trung thủy thế trung thủy con an vui dẫu cho nghèo khó chúng con không rời tâm không đua tranh tâm không si mê diêm dương phật pháp sắc giao nhân lành cho con hân hoan cho con ca vang khúc ca hạnh phúc của bao chờ mong lạy phật tổ lạy phật tổ lạy phật tổ xin ngài từ bi chứng lòng vợ dạ chồng con vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm lạy phật tổ lạy phật tổ lạy phật tổ xin ngài truyền thêm sức mạnh vợ chồng con vợ chồng con luôn hướng thiện theo đức thế tôn cho nghèo khó chúng con không rời tám không đôi trái Ah. chữ đại bồ tát chữ hiền tâm tăng quan gian đạo tràng từ bi chứng minh gia hộ cho đôi trẻ chú rể đặng vi hùng pháp danh tịnh hùng sánh duyên cùng cố nhau lê thị diễm mi pháp danh đồng hạnh được trọn đời hòa thuận thương nhanh chóng hiền và thảo hạnh phúc tràn đầy nối nghiệp gia phong lại nguyện tình ai họ luôn luôn tuần tàu nghĩa tông gia mãi mãi tấm lòng vượt họ tăng long mọi việc thanh thông cách thường như y ngưỡng mong phật trí cao bài từ bi gia hộ nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô con dường bồ tát ma niềm hạnh phúc trọn cuộc đời người xưa có câu rằng trai côn lấy vợ gái lớn gả chồng là quy luật muôn đời của tự nhiên và lễ cưới trong nhà Phật gọi là lễ hạnh phụng. Đây là một sự ước nguyện thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc mãi bền lâu. Và thuận theo luân thường đó, hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2022 nhằm ngày 18 tháng 4 năm nhâm dần tại chùa Đăng Pháp dưới sự chứng minh và tác thành của chư tôn đức cùng sự tham dự chung vui của cha mẹ hai bên cùng quý quan khách đôi bạn trẻ chú rể đặng duy hùng pháp danh tịnh hùng cô dâu lê thị diễm my pháp danh đồng hạnh trước tam bảo chắp tay thành kính nguyện cầu ân trên tam bảo pháp màu chứng minh trao duyên ước hẹn chung tình uyên ương hạnh phúc đẹp tình gia nhân nguyện tam bảo chứng minh gia hộ cho đôi bạn trọn đời theo phật pháp đắp xây duyên lành an vui hạnh phúc đó cũng chính là lý do của buổi lễ hàng thuận sáng hôm nay xin cho một tràng pháo tay để chào mừng và cho phép chúng con xin được thông qua chương trình nội dung của buổi lễ sáng hôm nay như sau một cung nghinh chư tôn thiền đức quan lâm hai dân hương bạch phật ba tuyên bố lý do giới thiệu chương trình bốn giới thiệu tăng đoàn chứng minh thông, cùng thông gia hai họ tham dự năm đại diện gia đình tác bạch thịnh sư sáu nghiên thức lễ bái bảy tuyên đọc ý nghĩa chiếc nhẫn tám nghi thức trao nhẫn cưới chín Chư Tôn Đức Tăng ban đạo từ và tặng quà lưu niệm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 và chúng con sẽ được cung kính giới thiệu hiện tiền chư đại đức tăng nơi bàn chứng minh chủ đề sáng hôm nay chúng con sẽ được cung kính giới thiệu đại đức thích tâm huệ trưởng ban nghi lễ ban từ thiện chùa Hoàng Pháp thành phố Hồ Chí Minh chúng con sẽ được cung kính giới thiệu và quan long chứng minh cho buổi lễ hằng thuận sáng hôm nay chúng con sẽ được cung kính giới thiệu đại đức thích tâm quang trụ trì chùa Đăng Pháp, trưởng ban tổ chức lễ hàng tuần sáng hôm nay. Xin được cung kính giới thiệu. À, chúng con sẽ được cung kính giới thiệu cùng tham quan dự chứng dự trong buổi sáng hôm nay là chư tôn đức tăng thành viên tăng đoàn chùa Hoàng Pháp thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời mời của ban tổ chức trở về đây chứng minh chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng con sẽ được cung kính đồng giới thiệu chung và chúng tôi xin được à, trân trọng chào đón cũng như xin được giới thiệu đại diện nhà trai ông Đặng Văn Sự, bà Bùi Thị Yến là song thân của chú rể xin được trân trọng giới thiệu ạ. À. chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu về yến nhà gái ông Lê Nhân Phúc, bà Trần Thị Diễm, thân phụ và thân mẫu của cô dâu xin một tràng tay để chào đón. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng à, rất là hoan hỷ giới thiệu sự quan lâm và tham dự của các gia đình phật tử tại tỉnh bình phước còn à, có các huynh trưởng cũng như các phật tử sinh hoạt trong gia đình của chúng ta à, đã về đây chung vui chúc phúc cho cô dâu và chú rể xin một tràng pháo tay để giới thiệu mình và chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của quý quan khách à, quan viên hai họ nhà trai nhà gái cũng như bạn bè của cô dâu và chú rể cũng đã trở về chùa hôm nay tham dự lễ hàng thuận với những cánh thiệp hồng trên tay à, để chuẩn bị à, chúc ở đây chúc mừng cho cô dâu chú rể chúng ta được trăm năm hạnh phúc xin được trân trọng chào đón và cũng trân trọng giới thiệu đặng vi hùng pháp danh tịnh hùng sánh duyên cùng cô dâu lê thị diễm my pháp danh đồng hạnh xin một đại chúng cho một tràng pháo tay thật dài thật nồng nhiệt để chúc mừng à, cho người của chúng ta xin mời à, cô dung trì chúng ta ngồi sẽ đối trước chư tôn đức đã dâng lên lời phát bạch thỉnh sư xin trân trọng kính mời à, bố mẹ cô dâu bố mẹ của chú rể chúng ta cùng ra phía trước để thực hiện nghi thức tác bạch nam mô ni phật kính lại bạch chư tôn đức tăng chứng minh hôm nay gia à, đình hai họ chúng con có duyên sự xin đầu thành đọc đảnh lễ tác bạch kính bạch chư tôn đức tăng Thời gian thấm thoát trôi kể từ khi chúng con được may mắn tiếp xúc với giáo lý Phật Đà đã hiểu về được sự hành lời dạy của Phật chúng con đã có được lợi ích an lạc trong cuộc sống hiện tại có những người Phật tử chúng con xin học theo hạnh của Đức Phật muốn cho nhiều người được diễm phúc như chúng con tìm về chánh đạo nhất là con cháu của chúng mình hôm nay nhân dịp hai cháu của chúng con kết hôn cũng như muốn cho hôn lễ được kiết tường hai họ xung vầy vợ chồng được trăm năm hạnh phúc chúng con xin cúi đầu lãnh lễ cung thỉnh quý ngài hoan hỷ phát pháp cử hành lễ hàng thuận cho hai cháu được ân triêm công đức nam mô bổn sư cao ni phật Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2022 Nhằm ngày 18 tháng 4 năm nhâm dần Quý vị đã về chùa Đăng Pháp Thôn 2 Xã Đoàn Kết, huyện Hồ Đăng, tỉnh Bình Phước Làm lễ hành thuận cho các cháu Thay mặt chư Tôn Đức Tăng hiện diện Thầy quan Hỷ Hứa Khả Vậy quý vị hãy lễ Phật để hiện thánh tăng chứng minh cho hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát trên thiêu tôn đức tăng đã hứa cả cho chúng rồi chúng con xin thành tâm đảnh lễ ba lại sư cũng như chư tôn đức đã từng đi hứa khải cho rồi à, giờ phút này à, chứng minh cho buổi lễ à, là phần à, à cô dâu và chú trẻ chúng ta sẽ thực hiện thức lễ bái à, để tưởng nhớ đến thâm ân của chư phật ơn dạy dỗ của thầy tổ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ và thể hiện sự tương tính tôn trọng à, lẫn nhau của cô dâu và chú rể trong những à, cuộc sống tương lai sắp đến mong rằng năng lượng bình an hạnh phúc sẽ đến với đôi cái gương của chúng ta à, vào giờ này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta đồng khởi thân đứng lên bằng vâng, từ bi cứu thế đem đạo lành phổ tế chúng sinh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường lại thứ nhất tôn kính chư phật Ơn cha lành cao như núi Thái Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi Dù cho dân trọn cuộc đời Cũng không trả hết ơn người xin ta Lại thứ hai tri ân phụ mẫu Mẹ xin mời cô dâu chú rể chúng ta đối mặt với nhau Nên vợ thành chồng keo sơn gắn bó một lòng thủy chung ngọt bùi chia sẻ nhau cùng đắp xây hạnh phúc tình nồng điểm tô lại thứ ba phu thê tương kính là vật minh chứng cho tình cảm đôi lứa và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hạnh phúc của cuộc sống hiện tại cũng như về sau. Vậy trong giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Quang đại diện cho Dương tôn Đức Chiến Minh sẽ tuyên đọc ý nghĩa đôi nhận cưới xin thành kính cung thỉnh đại đức bạch chư tôn đức tăng chứng minh kính thưa hai họ quý quan khách cô dâu và chú rể hôm nay trong ngày lễ thành hôn gia đình đã dâng hương hoa lễ phật cũng dường tam bảo cung thỉnh như công đức tăng làm lễ hàng thuận ngày này xin thay mặt chư tăng chứng minh tâm quan xin đọc ý nghĩa đôi nhận cưới để lát nữa đây đôi bạn trẻ trao nhau trước mặt trước tam bảo cha mẹ gia đình hai bên và phát nguyện cắt tóc xe tơ đen duyên chồng vợ cô dâu chú rể thân mến đây là món trang sức quý giá biểu thị đạo lý hôn nhân tên là nhẫn đeo ở ngón tay để các con luôn luôn nhìn thấy nhằm nhắc nhở những điều như sau thứ nhất nhẫn còn có nghĩa là nhường nhịn muốn trong nhà vui vẻ đầm ấm hạnh phúc Trước phải biết nhường nhịn lẫn nhau Không nên hơn thua Lời qua tiếng lại Chiếc nhẫn lại được đeo hai ngón tay Để nhắc nhở cô dâu chú rể nhìn thấy Tự nhắc mình về sự nhẫn nhịn Thứ hai, chiếc nhẫn có hình tròn tiêu biểu cho phước báo và thiền của đầy đủ nhà đất thịnh vượng muốn được như thế vợ chồng phải siêng năng làm việc dành dụm tiền bạc chi tiêu chừng mực không được phung phí ngoài ra phải biết san sẻ cứu giúp cho người nghèo được vậy mới hưởng phước báo lâu dài thứ ba chiếc nhẫn được làm bằng chất vàng vàng có đặc tính là tùy duyên bất biến nghĩa là hình dạng tuy có có thay đổi nhưng tính chất vẫn nguyên vẹn hay nói rõ hơn dù ai có phong tròn bóp méo kéo dài cánh mỏng đi nữa hình dạng tuy đã thay đổi nhưng tính chất giá trị của vàng vẫn nguyên vẹn đạo vợ chồng cũng thế đã chung sống bên nhau dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải giữ vẹn lòng chung thủy trước sau như một cổ nhân có dạy ngọc càng dồi càng sáng vàng càng luyện càng tính đừng vì nghịch cảnh cũng đừng vì danh lợi tiền của sắc đẹp vân vân mà thay lòng đổi dạ ngoài ra chất vàng còn có đặc tính là màu sắc tươi đẹp không bao giờ phai nhạt dù trải qua bao lần mưa nắng dù có rơi rớt bùi dập nơi nào nhưng nó vẫn mãi tươi đẹp đạo vợ chồng cũng thế đã thề nguyện chung sống bên nhau dù gặp cảnh ngộ nào đi nữa hoặc mai kia có già yếu bệnh tật nhưng tình nghĩa vợ chồng cũng phải nồng nàn tươi đẹp như thuở ban đầu mới cưới nhau chính vì những lý do trên đôi nhẫn này có ý nghĩa rất thiêng liêng trong tình nghĩa vợ chồng các các đôi dâu rể phải giữ nó làm kỷ niệm xem nó là món quà hết sức quý báu lát nữa đây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 trong giờ phút thiêng liêng này dưới sự dưới sự chứng minh của tam bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên con tên là đặng duy hùng pháp danh là tình hùng xin giới thiệu em lê thị diễm my pháp danh là đồng hạnh à, sẽ là vợ của Phật Kính xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con Kẻ từ nay được nên duyên chồng vợ Khi đã thành chồng, thành vợ rồi Con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc căn bản đạo đức Làm người Phật tử chân chắn Chọn lòng trung thủy với vợ Tôn trọng, hiểu biết, sẻ chia Để cùng xây dựng gia đình mãi mãi hạnh phúc An vui và nguyện thực hiện năm bổn phận Được Phật dạy trong kinh thiện sanh một khi vợ về khi vợ đi về luôn hỏi thăm lịch sự hai dễ dàng trong vấn đề ăn uống để khỏi phiền lòng vợ phải nấu nướng cực nhọc ba sắm những đồ dùng cần thiết cho vợ như quần áo trang sức nếu như gia đình có khả năng sẽ không bao giờ hẹp hòi với vợ của mình 4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 họ hàng hai bên Con tên là Lê Thị Diễm My, pháp danh Đồng Hạnh Xin giới thiệu anh Đặng Duy Hùng, pháp danh Tịnh Hùng Sẽ là chồng của con Kính xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con Kể từ nay được nên duyên vợ chồng Khi đã thành vợ, thành chồng rồi Con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc căn bản đạo đức Làm người Phật tử chân chánh Chọn lòng chung thủy với chồng Tôn trọng, hiểu biết sẻ chia để cùng xây dựng gia đình mãi mãi hạnh phúc, an vui và nguyện thực hiện năm bổn phận được Phật dạy trong kinh Thiện Sanh. một Kính yêu hòa thuận với chồng, cư xử lịch sự, nhã nhặn. hai Khi chồng đi vắng, lo việc nhà và hết mực chung thủy với chồng. ba Giữ tiết hạnh, không bao giờ ngoại tình. bốn Có của ngon vật lạ, không dùng riêng cho mình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 đã được sự đồng thuận của gia đình cha mẹ hai bên và dưới sự chứng minh của tam bảo thầy xin thay mặt chư tôn đức tăng hiện diện nơi đây chúc mừng các con và tuyên bố từ giờ trở về sau các con sẽ thành vợ thành chồng xin đại chúng cho một tràng pháo tay kính thưa toàn thể chúng như vậy là suốt bao nhiêu năm rong ruổi kiếm tìm và giờ đây hai bạn đã tìm thấy nhau và vì nhau trong cuộc đời này và giờ đây là xin mời cô dâu và chú rể hãy trao vật thể ước trao hết ân tình nguyện tình yêu muôn đời kết chặt nghĩa phu thê trọn kiếp trọn đời mời cô dâu và chú rể chúng ta đồng đứng lên tiến lên bàn kim công đức để thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới xin hãy cho những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho Lan Lan và Lan Hương của chúng ta sống đời sống trong tình ta đầm thắm mặn mà chỉ nhẫn cưới trao bằng chọn đời yêu thương trong tình ta dịu mặn hạnh phúc mãi ngân hoa ngọt ngào sắc hương dặn đời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 giúp trời người thực tập để sống đời hạnh phúc dài lâu kính thưa quý vị sống chung hạnh phúc là cả một nghệ thuật lớn chúng ta cần phải nỗ lực học hỏi và rèn luyện và cũng nhân trong ngày à, hàng tuần hôm nay à, chúng con sẽ được cung thỉnh trên đại đức thích tâm huệ chủ lễ và cũng là chiến binh cho lễ hàng thuận vì đôi dâu rễ sáng hôm nay mà có đôi lời chỉ dạy để cho đôi bạn trẻ đương vào đó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 cầu nguyện tam bảo chứng minh gia hộ để cuộc sống vợ chồng sau này được an vui hạnh phúc thầy xin thay mặt chư tôn đức tăng hiện diện có đôi lời nhắc nhở cũng như chúc phúc đến các con để cho buổi lễ hằng thuận hôm nay thật sự đầy đủ ý nghĩa thầy sẽ nói về ý nghĩa của hai chữ hằng thuận hằng là thường là luôn luôn thuận là hòa thuận hằng thuận nghĩa là luôn luôn hòa thuận hòa thuận chính là cái gốc của an lạc và hạnh phúc gia đình nào có hòa thuận là gia đình đó có hạnh phúc ngược lại gia đình nào không có hòa thuận là gia đình đó không có hạnh phúc hòa thuận thích giác nhiên có, có nói về chữ hòa như sau thân con hòa là con được bình an hòa anh chị là trọn tình cốt nhục gia hòa hiệp là gia thường thủ túc quốc hòa đồng là quốc hạnh dân an thế giới hòa là thế giới thanh nhàn từ cá thể đến đồng bào xã hội Đức Phật đã dạy người Phật tử phải biết sống luật hòa để tạo sự an lạc hạnh phúc cho tự thân và gia đình vậy lục hòa là gì lục hòa là sáu pháp hòa hợp đưa đến an lạc hạnh phúc sáu pháp hòa đó là thân hòa đồng trú khẩu hòa vô tranh ý hòa đồng diệt giới hòa đồng tung kiến hòa đồng giải lợi hòa đồng quân một thân hòa đồng trú nghĩa là thân và cùng ở các con sau khi đã tìm hiểu và sáng suốt quyết định đi đến sự kết hôn sống chung trọn đời với nhau được cha mẹ đồng ý pháp luật chấp nhận từ nay về sau các con sẽ sống chung một nhà ăn chung một mâm do vậy thân hòa cùng sống chung cần phải giúp đỡ lẫn nhau một người làm không hết việc một người ngồi chơi sơi nước như vậy không thể hiện sự quan tâm lẫn nhau dễ dẫn đến bất hòa xung đột cuộc sống sẽ mất hạnh phúc người ta nói rằng yêu nhau mà không sống chung được với nhau là khổ thế nhưng đã sống chung với nhau rồi mà không hòa hợp hàng ngày phải gặp mặt nhau lại càng khổ hơn đây là một trong tám cái khổ mà đức phật đã dạy quán tánh hội khổ nghĩa là ghét nhau mà phải sống chung với nhau là một nỗi khổ lớn nên các con muốn gia đình hạnh phúc phải biết sống hòa hợp với nhau theo tinh thần Phật dạy là khẩu được hòa khí nhưng ý không hợp vui vẻ với nhau thì sự hòa thuận cũng chẳng khác gì một lớp sơn đẹp đẽ tô lên một tấm gỗ đã mục một khi sự xung đột bên trong đã đến mức độ không thể chứa đựng được nữa thì sẽ nổ tung ra những lời nói hay những hành động không hay vợ chồng sống chung phải hiểu ý nhau nhường nhịn nhau nhất là phải biết tha thứ vì có tha thứ thì sẽ thương thái vợ quy cố chấp bảo thủ chồng với cố chấp bảo thủ thì dẫn đến bất hòa gia đình theo đó cũng bất hạnh đổ vỡ cho nên phật dạy muốn gia đình hạnh phúc vợ chồng cần phải hiểu ý nhau bốn giới hòa đồng tu nghĩa là giới luật cùng nhau tiến tu người phật tử tại gia phải giữ năm giới là không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối và không uống rượu đây là những giới điều căn bản nhất cho một người phật tử tại gia có được an vui và hạnh phúc khi sống trong một gia đình một xã hội đạo đạo vợ chồng cũng thế nếu người vợ giữ được năm giới này thì người vợ có an lạc hạnh phúc người chồng giữ được năm giới này người chồng có an lạc hạnh phúc ví dụ như người vợ và người chồng giữ được giới thứ ba trong năm giới là chung thiện một vợ một chồng không ngoại tình lừa dối nhau thì chắc chắn vợ chồng sẽ có hạnh phúc an vui ngược lại vợ chồng sống không tôn trọng lẫn nhau không khép mình vào khuôn khổ kỷ cương sống buông lung phóng túng không giữ được năm giới thì gia đình đó sớm muộn rồi cũng đổ vỡ cho nên trong đạo vợ chồng các con phải cùng nhau giữ gìn tu tập năm giới này cho nghiêm túc được như thế thì cuộc sống của các con không chỉ hạnh phúc ở đời hiện tại mà còn cả ở đời vị lai thứ năm là kiến hòa đồng giải nghĩa là những điều hiểu biết chia sẻ cho nhau cuộc sống vợ chồng phải có sự đồng thuận với nhau trong mọi sinh hoạt người xưa có câu thuận vợ thuận chồng hát biển đông cũng cạn bất cứ việc gì trong gia đình nên bàn bạc với nhau để tạo sự thông cảm và đồng thuận vợ làm gì chồng không biết chồng làm gì vợ không biết sẽ dẫn đến nghi ngờ hiểu nhầm lẫn nhau kết quả là hạnh phúc gia đình đổ vỡ tốt nhất vợ chồng mỗi tuần nên ngồi lại với nhau để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn những khó khăn vướng mắt trong cuộc sống để cùng nhau góp ý xây dựng tìm ra giải pháp tốt nhất thêm nữa trong đạo vợ chồng các con phải nhớ rằng trước kia lúc chưa thành vợ thành chồng thì mình sống với nhau bằng cái tình tức là những tình cảm riêng tư hầu đáp ứng được nhu cầu mong muốn của mình nhưng khi các con đã là vợ chồng rồi thì phải sống với nhau bằng cái nghĩa ở đây là sống cho nhau giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững đã là vợ chồng ai cũng mong muốn mình có con nói giỏi con đường điều mong muốn lớn nhất của người làm cha là mẹ đó là có những đứa con xinh đẹp khỏe mạnh ngoan hiền thông minh học giỏi muốn quả tốt thì phải có nhân tốt việc cha mẹ sinh con ra cũng như trồng cây lấy quả giống tốt đất tốt chăm sóc tốt sẽ ra qua kết quả tốt thầy chúc các con được trăm năm hạnh phúc nam mô a di đà phật nam mô chúng tăng ni phật chúng con thành kính tri ân trên phần à, giáo huấn vừa rồi của đại đức chủ lễ sáng hôm nay kính thưa toàn thể quý vị và quả thật lục hòa là những chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa hạnh phúc cho đứa đôi trong đời sống gia đình Ờ, do vậy những lời giáo huấn sáng hôm nay là mong rằng cô dâu và chú rể chúng ta hãy ghi khắc trong lòng của mình luôn luôn thực hiện những lời đức phật chỉ dạy để đem đến một đời sống gia đình luôn luôn an vui hạnh phúc và một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho cô dâu và chú rể sáng hôm nay bằng ờ, trao giấy chứng nhận chứng hôn cho bạn trẻ giờ phút này xin mời cô dâu chú rể chúng ta đồng đứng lên

trụ trì chùa Đăng Pháp cũng có một phần quà tặng à, lưu niệm đến cô giáo chú đệ cũng như tri ân cho hệ đức trụ trì cũng đã có một à, phần quà rất là ý nghĩa tặng cho cô giáo và chú đệ thầm mà chúc phúc chúc đức cũng như sự à, hạnh phúc cho đôi bạn trẻ sáng hôm nay để làm cho sân khấu của chúng ta sẽ hoan hỷ hơn để chúng ta chung vui cùng cô con chú đệ chú đệ sáng hôm nay Dạ xin trân trọng cảm ơn quý quan khách cũng như à, bạn bè của cô dâu chú trẻ cũng đã trở về chùa tham dự lễ hành tuần sáng hôm nay và có những phần quà thật là ý nghĩa son sắc đợi chờ tháng năm mong đợi bây giờ là đây hôm nay số họp trúc mai tình trong một cách nghĩa dài trăm năm và vừa rồi là chương trình của buổi lễ chúng ta là diễn ra thật ấm áp và rất là trong đầy tình cảm thân thương của quý vị quan khách đã về đây chung vui cùng với gia đình làm lễ thằng Thuận cũng như cô dâu và chú rể và để đáp lại à, tấm lòng thương yêu của tất cả quý thiền vị bây giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể à, quỳ lên đón trước hiện tiền chư tôn đức chứng minh cũng như quý vị quan khách à, sẽ à, nhân lời cảm tạ để chúc phúc cho à, lứa đôi được trăm năm hạnh phúc thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đọc lời phát biểu cũng như là cảm tạ trong buổi lễ sáng hôm nay Bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức chứng minh kính thưa bà con cô bác hai họ và quý quan khách hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2022 là ngày hạnh phúc của chúng con niềm hạnh phúc này lại được nhân đôi khi chúng con được may mắn đầy đủ duyên lành được trên chư tôn đức tăng từ bi hữu khả quan lâm cử hành lễ hằng thuận không những vậy quý ngài còn ban những lời pháp thật quý báu chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời quý ngài đã dạy dẫu cuộc đời có gặp khó khăn thử thách chúng con cũng đồng lòng chia ngọt sẻ bùi trên thuận dưới hòa sống trọn đạo làm con và bổn phận của người con phật hai con sẽ luôn tôn trọng nhau thủy chung trọn đời để khỏi phụ lòng ân sân thần dạy dỗ và niềm tin yêu của cha mẹ cũng như tỏ lòng tri ân đến tam bảo và chư tôn đức tăng chúng con nguyện phụng đạo giúp đời xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội trong giờ phút thiêng liêng này chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài vào cầu nguyện cho quý ngài pháp thể kinh an chúng sinh dị độ phật sự viên thần mãi mãi là điểm tựa tâm linh vững chắc cho chúng con cũng như tất cả mọi người sau cùng xin cảm ơn bà con hai họ quý quan khách đã đến tham dự và chúc phúc cho chúng con trong ngày vui hôm nay nam mô hoan hỷ tạc bồ tát ma ha tát xin mời cô dâu và chú chúng ta đứng lên để à,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 các bạch cảm tạ cũng như phần lễ tri ân vừa rồi thì buổi lễ hành thiện đến đây cũng đã tập phần viên mãn thay lời cho ban tổ chức tại bổn tự cũng xin thành kính tri ân à, niềm ơn trên chư thượng chư tôn thiện đức đạo văn lâm chứng minh cũng như xin cảm ơn quý quan khách cũng đã trở về đây tham dự đông đủ à, và giờ phút này à, để buổi lễ trọn phần công đức xin mời chúng con thành kính cung thỉnh trên chư tôn thiện đức tăng khởi thân Xin mời toàn thể quý quan khách chúng ta đồng khởi thân đứng lên để hồi hướng hoàn mãn. Nguyện à, đem tâm à,